Và chúng ta sẽ chào đón một đại diện tiếp theo tới từ công ty cổ phần dịch thuật du lịch và đào tạo Việt Nam. Đây là một công ty chuyên đáp ứng các nhu cầu dịch thuật và dịch vụ du lịch cho khách hàng trong và ngoài nước. Với sự tận tâm làm việc và giúp đỡ khách hàng, công ty luôn được khách hàng tin tưởng và hài lòng về chất lượng và dịch vụ của công ty.